Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. 5 câu đố hại não thử thách IQ của bạn. Bạn có thể vượt qua cả 5 câu đố này không? Hãy thử ngay nào. Câu 1. Có bao nhiêu quả táo trong hình? Đáp án 25 quả. Câu số 2. Làm thế nào bạn có thể tăng số 66 lên 1,5 lần mà không cần bất kỳ phép toán nào? Đáp án Bạn chỉ cần lật ngược số 66 là được Câu số 3 Phép toán này cho kết quả bao nhiêu? Đáp án năm Câu số 4, hộp quà màu nào nặng nhất? Đáp án Hộp quà màu hồng Câu số 5, kết quả phép tính là bao nhiêu? Đáp án 19 Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.